Ờ, cái cầu đề chạm và cái cầu bạch thủ lô vip để cho các bạn về bờ an toàn hơn thì cũng rất là xin lỗi các bạn thì ờ, lâu đề thì cũng có ngày nọ ngày kia thì các bạn cũng hãy thông cảm cho mình nhé hôm nay thì mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng là ngày mai mình sẽ lối lại được cái cầu đề cầu lô để cho các bạn là về bờ một cách an toàn hơn đó thì ngày hôm nay ờ, video hơi bồng một chút nhưng mà zalo thì ở các thành viên ở nhóm tứ nương của mình thì ngày hôm nay thì lại về bờ rất là rực rỡ với trọn vẹn cả hai nháy lô 0660 các bạn nhé đây mình sẽ mở cái nhật ký zalo của mình lên cho các bạn xem thì ngày hôm nay đây mình có chốt cho các bạn là xong túi vip là 0660 đọc thủ lô là 06 ạ thì ngày hôm nay cũng rất là vui và rất là tươi mừng rực rỡ khi mà cái xong túi vip 0660 nó đã nổ trọn vẹn luôn và các bạn cũng đã ăn trọn vẹn luôn cả hai nháy lô rồi đó à, xong túi vip 0660 và đọc thủ lô vip 06 lô cũng đã nổ rồi đó rất là vui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 à, ngày mình sẽ bắt cho các bạn đề là chạm 6 và chạm 4 độc thủ đề 464 và bạch thủ vip là 8998 dần đến rút gọn thì sẽ có 060 161 363 676 686 040 141